Hello mọi người Hôm nay tôi đang à, ở tại à, mũi kê gà của tỉnh Bình Thuận Ở đây cực kỳ đẹp nha mọi người Ồ, vị trí này mà dùng để cắm trại thì tuyệt vời Ở đây à, cát rất là trắng và sạch Xung quanh là những hòn đá Với rất là nhiều hình thù khác nhau Phía xa xa kia là ngòn hải đăng Trên mũi cây gà Thì ngòn hải đăng này ờ, có tác dụng ờ, là sẽ chiếu sáng để cho những chiếc tàu ở xa đi để tránh những cái đá ngầm ở khu vực này đây ở dưới biển thì mọi người có thể thấy rất là nhiều ờ, đá ngầm ở đây không những ở gần bờ mà ở xa còn có đá ngầm đó nên là ngọn hải đăng này là có tác dụng giúp tàu thuyền đi sẽ an toàn hơn không bị va phải những cái tảng đá ngầm bên dưới biển cảnh quan ở đây thì cực kỳ hoang sơ rất là đẹp ở đây mà camping thì tuyệt vời đây khách du lịch à, tới để chụp hình check-in rất là nhiều mọi người mà muốn qua bên à, ngọn à, Hải Đăng thì có thể đi cano của dân địa phương để đi qua bên đó từ bờ mà qua bên ngọn hải đăng thì khoảng tầm 200 à, mét thôi Đó, xa xa là chiếc cano chở du khách ra ngọn hải đăng hoặc là du khách à, hoặc là dân địa phương thì họ có thể chèo thuyền thúng đi qua lo gì nhờ